Bên cạnh đó, alpha lipid còn giúp hỗ trợ phục hồi xương khớp chắc khỏe, ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường, cải thiện tiêu hóa. Vậy bằng cách nào mà sữa non alpha lipid tạo nên được thương hiệu mà rất nhiều người sử dụng? Xin mời các bạn tìm hiểu thêm nhé. 1. Alpha lipid được sản xuất từ sữa non bò thuần khiết. Sữa non bò là loại sữa do cá thể bò mẹ sản sinh ra trong vòng 72 giờ đầu sau khi sinh. Sữa non được ví như món quà dinh dưỡng đầu tiên mà thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống, những giọt sữa màu vàng nhạt với các thành phần dưỡng chất thiết yếu chứa các yếu tố miễn dịch và tăng trưởng do cá thể mẹ sản sinh ra trong khoảng vài ngày đầu sau sinh, giúp bảo vệ và hỗ trợ cơ thể sơ sinh phát triển khỏe mạnh trước các yếu tố ngoại cảnh trong giai đoạn đầu đời. Từ những lợi ích mang lại cho sức khỏe, kết hợp với nền khoa học tiên tiến, tập đoàn New Imit đã cho ra đời những dòng sản phẩm chất lượng cao với nền tảng dinh dưỡng từ sữa non của bò, cung cấp các kháng thể, lợi khuẩn đường ruột, bổ sung vitamin, khoáng chất, giúp hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho mọi người. 2. Tại sao chúng ta cần phải sử dụng sữa non alpha lipid? Sữa non alpha lipid được sản xuất bởi tập đoàn New Imid, là nhà sản xuất sữa non lớn nhất thế giới tại New Zealand. Sữa non alpha lipid được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn GMP, chất lượng quốc tế và sở hữu công nghệ độc quyền alpha lipid, được cấp bằng sáng chế toàn cầu. Sữa non Alpha Lipid được công nhận từ chính phủ New Zealand và trao giải công ty xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới vào các năm 1992, 2003, 2004. Sữa non Alpha Lipid bao gồm các thành phần đặc biệt như các kháng thể, các yếu tố tăng trưởng, với độ hấp thu lên đến 98%, giúp nâng cao hệ miễn dịch, chống viêm nhiễm, chống oxy hóa tế bào. Sữa non Alpha Lipid có chất lượng hàng đầu trên thế giới, được Viện Nghiên cứu ICG công nhận tiêu chuẩn vàng trên thế giới. Kháng thể IgG chiếm 41%. 3. Hệ thống chăn nuôi đạt chuẩn ba sạch. New Zealand được biết đến là thiên đường của những nàng bò sữa, với nền khí hậu lý tưởng và đặc biệt ôn đới hải dương, đã góp phần hình thành nên những đồng cỏ xanh mướt, cung cấp thức ăn bổ dưỡng cho đàn bò mà hiếm quốc gia nào có được. Tận dụng được những yếu tố thuận lợi do thiên nhiên ban tặng, kết hợp với nền khoa học hiện đại, New Zealand là đất nước sản xuất ra những dòng sản phẩm từ sữa bò có chất lượng cao, cùng với lối chăn nuôi ba sạch, thức ăn sạch, nguồn nước sạch, môi trường sạch. Đây là kim chỉ nam cho việc chăn nuôi bò sữa tại New Zealand và điều đó cũng giúp cho ngành sữa nơi đây có doanh thu xuất khẩu sữa cao nhất thế giới. 4. Sữa non alpha lipid tạo nên buổi sáng năng động. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, vì lúc ngủ, cơ thể bạn tiêu hao hết các năng lượng trong bữa tối hôm trước nên cơ thể cần nạp lại nhiên liệu vào buổi sáng sớm hôm sau. Và sữa non alpha lipid chính là sự lựa chọn tuyệt vời, cung cấp nguồn dinh dưỡng quan trọng cho hoạt động của cơ thể bạn trong ngày. Hãy dùng sữa non alpha lipid vào buổi sáng trước khi ăn ít nhất 30 phút để cơ thể hấp thu tốt nhất các dưỡng chất có trong sản phẩm. Trong một ly pha chuẩn 16g cung cấp 300mg kháng thể IgG, một tỷ lợi khuẩn, 1.000mg canxi và đầy đủ gần 20 loại vitamin thiết yếu khác nhau. 5. Sữa non alpha lipid giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Sữa non alpha lipid mang đến sức mạnh từ những thành phần sữa non, vitamin và khoáng chất cần thiết, giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe của bạn. Chúng tôi tin rằng việc nâng cao sức đề kháng là chìa khóa cải thiện sức khỏe và mang đến hạnh phúc cho bạn và cho cả gia đình bạn. Sữa non alpha lipid là sản phẩm kết hợp giữa sữa non bò, lợi khuẩn tiêu hóa và canxi ông, cung cấp cho bạn nguồn dinh dưỡng phong phú và có thể sử dụng thay thế bữa ăn phụ. Đây là công thức dinh dưỡng tuyệt vời giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe cơ thể bạn mỗi ngày. 6. Sữa non alpha lipid giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏe mạnh mỗi ngày. Sức đề kháng là khả năng tự phòng vệ và chống lại các tác nhân như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể con người. Tuy nhiên nó rất dễ bị suy yếu nếu không được quan tâm và chăm sóc kỹ. Ngày nay, Môi trường chúng ta đang sống tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ gây hại đến hệ thống miễn dịch, như ô nhiễm khói bụi, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lười vận động, ăn uống thiếu chất, tạo cơ hội cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Vì vậy công ty New Imit đã cho ra đời dòng sản phẩm sữa non alpha lipid, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe cho bạn, giúp bạn tự phòng vệ trước các tác nhân gây hại. Với mỗi ngày một ly alpha lipid sẽ giúp cơ thể bạn nâng cao sức đề kháng, giảm thoái hóa cột sống, gai cột sống, giảm đau lưng, đau vai gáy, thoát vị đĩa đệm, giảm tê bì chân tay. Cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ viêm loét dạ dày, viêm đại tràng, tốt cho người ăn khó tiêu, buồn nôn, khó hấp thu. Ổn định đường huyết, ngăn biến chứng tiểu đường, đào thải axit uric, cải thiện bệnh gút, tăng cường sức khỏe sinh lý, kích thích tuyến sữa phụ nữ, tăng khả năng tiết sữa cho bà mẹ mang thai. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe câu chuyện tạo nên thương hiệu sữa non Alpha Lipid của chúng tôi. Nếu thấy hữu ích, xin hãy like và đăng ký kênh để nhận được những bản tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc.